Xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay mình hướng dẫn cho anh em đăng ký tài khoản Binance nhé Một cách chi tiết và cụ thể nhất Link mình để dưới phần mô tả nhé Phần video này Thì ờ, khi bạn đăng ký ờ, nhấn vào link ờ, phần mô tả thì giao diện như này như này Thì nó sẽ bắt mình đăng nhập email hoặc là di động nhé Thì các bạn nên đăng ký email tốt nhất Đảm bảo cái độ bảo mật cho mình nhé Email thì mình đăng nhập thôi 2 0 hai sân trưa rồi không rồi ship a cộng r chấm con mày khẩu này quá đây mình cho hiện lên luôn mật khẩu luôn 1990 ship a cộng ký tự này dấu trừ cho chắc chắn này đấy các bạn nhìn trong à, qua nhá đây nó bắt là tối thiểu 8 ký tự này một chữ số này, một chữ in hoa này vậy thôi xong rồi ờ, mình à, tài khoản thôi rồi nó sẽ gửi bắt mình ấy sang sang minh bảo mật này ok rồi email sẽ gửi về cho mình đây đấy gửi mã email thành công này thì bạn vào email thôi nhé email này. đấy email nó sẽ gửi cho bạn cái mật khẩu này luôn đấy sáu số này thì các bạn copy thôi copy không dám đây đấy ok nó đã thành công báo thành công rồi đây sẽ bản điều kèm các thứ thì hiểu à, thì đây là nó sẽ chào mừng bạn bạn Anji bắt đầu hành trình tiền hóa nạp tiền giao này, mua tiền mã thẻ này PHP thì các bạn bấm à, vào chỗ đến bảng điều khiển nhá đấy xong thì à, bấm đấy xong mà nó bắt là bạn bật hai F2 này, bảo mật xác thực Google để tính bảo mật này và sàn nó báo là các bạn nên đăng nhập Google Authent nhé thì tốt nhất đấy thì mình cứ làm thôi còn các bạn nhanh mà giao dịch ít thì xác định ờ, điện thoại cũng được xác định ờ, tin nhắn ờ, số điện thoại nó gửi về cho các bạn được nhưng mà mình khuyên ở sàn đã khuyên thì mình cũng nên cứ làm theo thôi cho an toàn nhé ok đấy theo xong bắt đầu là bước số 2 này để vừa tải à, thì Google Authent xuống này thì các bạn ở ờ, có điện thoại Apple thì ờ, iPhone ấy thì dùng Apple Store còn dùng Android thì như là Samsung, Oppo hoặc uh, Sony đấy thì bạn dùng Android nhé Google Play thì bạn tải thôi tiếp theo đây cái cái mã QR đây thì khi mà các bạn tải xong ấy thì nó có mã QR này thì các bạn ờ, vào Authent thôi đây khi mình tải rồi thì nó như này để cho bạn xem được rồi rồi bạn chờ tí nhé mình à, kết nối cái điện thoại này ok đấy đây nó là cái khi mình tải về thì nó có ao ao then này đấy thì các bạn bấm vào thôi nhưng mà nó nó tính bảo mật nên là nó mà hình điện thoại của mình nó vẫn sáng cái này nó đen các bạn nhé chứ không phải đấy đâu mình cố cố tình đây mình thoát ra cho bạn xem đấy ok khi mà quét mã QR đấy cho mình kéo âm lưỡi màn hình nhé cũng được nghỉ rồi chờ mình tí nhé không được các bạn mình tìm mình chọn đấy khi mình à, ấy lên thì mình quét mã QR đấy đấy nhưng mình quét phát là nó sẽ lên luôn đấy để cho các bạn xem này cái này nó không hiện lên mà tạm an không hai à, năm năm bốn nhanh thôi nếu bạn không quét được mã thì nó bắt mình nếu bạn mà không quét được mã QR thì hãy nhập mã mã này đấy vào au au then nhé vào ứng dụng và bắt bước tiếp theo khóa giải phòng đây cái mã giải phòng các bạn lưu vào nhé bạn sẽ thấy hỗ trợ xác minh bằng đấy xin hãy mở file ok nó bắt là gì xin hãy đây các bạn phải lưu số này vào nhé à, lưu cái cái mã này lại không hay sau này mất chủ chặt hoặc à, bạn mất điện thoại thì bạn vẫn còn còn có mã nhé rồi tiếp theo đấy bây giờ nó bắt là xác minh bằng Google đấy thì bây giờ lấy lấy mã bạn ấn vào lấy mã Gmail nhé đấy nó sẽ gửi cho bạn này ok email của bạn đâu đây nó gửi cho các bạn này đấy các bạn bỏ mặt này năm bốn một bảy ba sáu hai bốn một về bật mã rồi các bạn này ờ, tải ờ, Outland về xong bạn quét mã vạch ấy, thì nó là cái mã Google đấy nhé đây cho bạn xem vì tính bảo mật nên nó không cho chứa lên màn hình các bạn nhé nó cái này 30 giây thì nó mới lại cái mã khác không không năm của mình là không có năm à, không phải không à hai linh chín chín sáu ba tiếp theo ok này đã bật uh, mã hoten này nhé ờ, có nghĩa là hoàn tất bộ mặt của các bạn nhé ok còn cái bước tiếp theo là các bạn vào đây bạn vào ngàn đã bỏ mặt đời này sang mình số điện thoại cái này các bạn kích thêm vào thì cũng được Rồi, cũng chả cần để xác minh đi danh tính này để chống lừa đảo này thì các bạn vào xác minh danh tính nhé ok để, tiếp theo này đây thì nó bạn xác minh cơ bản trung cấp và chuyên nghiệp nhé chuyên nghiệp nâng cao thì bình thường thì xác minh cái cơ bản thôi nhé ok xác minh cơ bản đây chọn giấy tờ thiêm thư đây Việt Nam rồi số nguyên thư đây chỗ này là không ba bốn không năm tám mười mười hai số hai bốn sáu tám mười hai số các bạn nhé tên đầy đủ đấy ví dụ là lúc mà mình đăng ký là tạ văn an đầy đủ thì mình cũng đăng ký tạm an đấy vậy thôi ngày sinh đây là ngày trước này đăng ký ngày 20 còn vâng. rồi là năm tháng trước à 990 tháng 7 20 đấy vậy thôi bắt đầu tiếp tục địa chỉ nhà này vì mình ở Thái Bình thì mình ghi Quỳnh Phụ Thái Bình mình mà bưu điện thì không bắt buộc thì các bạn vào mã bưu điện này ok đây các bạn các bạn vào mã bưu điện Thái bình là ok bưu điện điện thái bình ok tra cứu báo hiệu nhanh nhất nha mỗi tỉnh là khác các bạn nhá không giống nhau đâu đây mình ở Thái Bình là nó bao nhiêu đây đây là uh, 06.000 đấy như Tây Tây Ninh là 80.000 này như Thái Nguyên là 24.000 06.000 ok ok không sáu nghìn ok vậy thôi tiếp tục đây nó, nó bắt là thông tin này chỉ được dùng để xác minh danh tính và sẽ được Binance giữ an toàn sao lắm nhỉ mạng hơi lag đi các bạn nhé các bạn thông cảm nhé Đây, vấn đề gì sai à à à nó bắt bắt mình mình nhầm mình nhầm các bạn nhé đây quên mình mình nhầm mình nhầm ok tiếp tục đấy vậy thôi đây là xác định xác định cơ bản thành công nhé ok mình sẽ xem tổng quan của mình xem là nó còn vấn đề thiếu phát hay không nhé ok ok đây chào bạn đấy như này vậy thôi trong trạng thái là còn các bạn mà đây là giao dịch à, hàng ngày là không phải xác định cơ bản này thì nó ngày là không phải không 6 PC hàng ngày thôi còn nếu các bạn mà đăng ký một 100 PVC 100 Bitcoin hàng ngày đấy thì các bạn vào phần trung cấp này đấy xác minh luôn đi trung cấp đấy mình vừa xác định à, xác minh cơ bản thì bây giờ mình, xác minh trung gian này Việt Nam này Hàn Quốc hộ chiếu bằng lái thì thường các bạn ờ, nếu đăng ký bằng ờ, bằng lái được mà ờ, hộ chiếu được thì thường hộ chiếu là thường là chứng minh thư nhân dân đấy đấy, đấy căn cước quên căn cước rồi nhá hộ chiếu đến nước ngoài mà. đây mình đăng ký bằng căn cước cho chính phủ mình cấp này là chứng là chứng minh thư nhé đấy tiếp tục ok đây bắt giải mặt trước mà mặt sau này. ok này vậy thôi cái mặt trước cái này các bạn này nên à, chụp trước nhé đi vào ok rồi mặt sau ok chụp ảnh chân dung ấy thì thường thì các bạn nên <laughs> nên tải trước lên file nhé ok mở ok vậy thôi tiếp tục tôi hoàn tất bây giờ chúng tôi xác minh danh tính của bạn đứng đối diện với máy ảnh làm tôi hướng dẫn không đeo kính nó bắt là không đồ mũ không đeo kính này không dùng phai phai lít này sử dụng ánh sáng vừa đủ này bạn tôi đang ok tiếp tục này cho phép này ok đấy bạn chờ đi đấy vậy thôi hãy lắc đầu đấy nó bắt mình lắc thì mình cũng lắc thôi ok là hoàn tất ok thì cái này thì nó nó bắt bao nhiêu đây đang được duyệt các bạn nhé còn nếu mà mình không thì các bạn đăng ký phần chuyên nghiệp cao cấp này nâng cao này nhé chuyên nghiệp nâng cao này đây nó có gì bắt ờ, tất cả yêu cầu trung cấp để bắt cả, cả phần này giấy tờ chứng minh định địa chỉ này thẩm định nâng cao uh, duyệt trong vòng 10 ngày đấy nhé, ok vậy chúc anh em thành công nhé giao dịch thành công bye bye